nay, cô và Toleha sẽ giúp các con nhận diện được cấu tạo của bài văn miêu tả. Dạng bài đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là cấu tạo của bài văn tả đồ vật. Đồ vật là thứ vô tri vô giác, vì thế việc tái hiện được hình ảnh một cách sinh động nhất, đấy chính là nhiệm vụ của bài văn. Và để thổi hồn cho mỗi đồ vật, trước hết các con cần phải nắm được cấu tạo của bài văn tả đồ vật và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua một bài văn trước để học tập cách mà tác giả miêu tả, từ đó ta xây dựng cấu tạo của bài văn tả đồ vật. Cô muốn giới thiệu với các con bài văn tả cái đồng hồ. Các con nghe cô đọc bài văn nhé. Vào năm học mới, bố mua tặng hai anh em tôi một cái đồng hồ báo thức. Cái đồng hồ hình tròn, nhỏ xinh, có vỏ bằng nhựa màu trắng Bố hướng dẫn tôi vặn dây cót, xoay xoay cái kim, lập tức đồng hồ reo lên vang khắp nhà. Cái đồng hồ này rất đặc biệt và tiện lợi. Buổi tối không có đèn, hai cái kim của nó cứ sáng lóa lên như con đom đóm khiến tôi có thể biết được thời giờ. Tiếng chuông của nó thì thật tuyệt, vang và trong như tiếng dế cộ gáy sau đêm mưa. Đồng hồ lại rất chăm chỉ, suốt tháng ngày, tích ta, tích tắc rất đều, rất đúng, nhắc nhở anh em tôi tới giờ ngủ, giờ chơi, giờ ăn, giờ học. Ngày ngày, đồng hồ như nhắc chúng tôi, học thật giỏi vào, thật ngoan vào. Bao năm trôi qua, chiếc đồng hồ báo thức vẫn reo vang gọi cả nhà. Tiếng nó vẫn trong, vẫn khỏe. Buồn, nó không chạy chậm. Vui, nó chẳng chạy nhanh đã chạy là chạy đúng phong pháp